Hồi nhỏ tao vẫn thường cố để trong mình học thật giỏi Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ về những thứ chẳng giật nổi Hồi nhỏ tao vẫn thường nhớ mấy bảo thằng cha mày thật tồi, Hồi nhỏ bảo tao sai tao cũng chỉ bị cật thôi Hồi nhỏ tao vẫn tin ở đâu đó có siêu nhân Tiêu diệt hết những kẻ ác chẳng để người khác những kiểu hận Hồi nhỏ tao vẫn ước mơ lớn lên làm siêu anh hùng Tham gia vào những cuộc thanh trường cày ác chẳng để lộ hành tung Hồi nhỏ mày bảo với tao là nếu như mày không cố học Tương lai của mày u tối và cả cuộc sống cũng khó nhọc Cơ hội của mày từ chối Những lời đó lúc tao lên 10 Những vết soi vẫn hằn trên người Sau những buổi chiều mà ta ham chơi sao Hồi nhỏ tao vẫn thường cố tay cầm mai đứng trên sân khấu Sau trận đấu được họ tôn thờ Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ được cầm tay người mình thường nhớ Để dạo bước ở dưới đường phố Họ bảo thằng này khôn nhà nhưng mà Hồi đó thì tao ngây thơ đặt niềm tin vào những điều ước Tao mơ những ước mơ xa Được ngồi trên cái ghế nhà nước Ngồi trên lầu cao, cao thật cao Chẳng ai có thể xô ngã được Cuộc đời tao không phải phép toán Nhưng tao lại ước số mình thật lớn Hồi nhỏ tao vẫn thường cố để cho mình học thật giỏi Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ về những thứ chẳng giặt nổi Hồi nhỏ tao vẫn thường nhớ mấy bảo thằng cha mày thật tồi Hồi nhỏ bỏ tao sai tao cũng chỉ bị gật thôi Hồi nhỏ tao vẫn thường cố để cho mình học thật giỏi Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ về những thứ chẳng giặt nổi Hồi nhỏ tao vẫn thường nhớ mấy bảo thằng cha mày thật tồi rồi Hồi nhỏ bảo tao sai tao cũng chỉ bị gật thôi Đến bây giờ tao chẳng còn tin ở thế giới có siêu nhân Mà kinh tế mới là tiêu chuẩn cho sự áp bức và thống trị Nên tao chỉ muốn xuống tất tự do còn lỗi lầm sai thì cố nhận Nên tao chẳng bán linh hồn cho ai chẳng làm tay sai của số phận Đến cái năm mà tao 16 tao nhìn đời bằng con mắt khác Xung quanh tất cả là người xấu và chẳng có ai gọi là chất vang Xì măng với cả đất cát cũng chẳng quyết định bằng những điểm số Cuộc đời tao sẽ tự thay đổi kể cả đó là thiên cơ Lần đầu tao rơi vào trong tình yêu tao nhận ra chẳng gì vĩnh cửu lấy kê bút vào giấy ngày nào đấy họ sẽ thấy những gì tao làm một bài nhạc thật hoàn chỉnh tạo cảm giác thật yên bình khi họ nghe nhạc của tao men Tao đã thoát ra khỏi trong vùng vây Giờ cố vùng vẫy ở giữa buồn lầy Toàn những kẻ mang vẻ hào nhoáng ra để nhau báng Tao nhận ra cuộc sống này sẽ thật đẹp Nếu không có quyền lực chống lưng cho những kẻ lòng dạ chật thèm Hồi nhỏ tao vẫn thường cố cho mình làm thật giỏi Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ về những thứ chẳng giặt nổi Hồi nhỏ tao vẫn thường nhớ mấy bảo thằng cha mày thật tồi Hồi nhỏ bảo tao sai tao cũng chỉ bị gật thôi Hồi nhỏ tao vẫn thường cố để cho mình học thật giỏi Hồi nhỏ tao vẫn thường mơ về những thứ chẳng giặt nổi Hồi nhỏ tao vẫn thường nhớ mấy bảo thằng cha mày thật tồi Hồi nhỏ bảo tao sai tao cũng chỉ bị gật thôi